cũng tan vỡ và mối tình gần đây nhất là em quen 2 năm từ 2019 cho tới ờ, đầu 2021 tụi em cũng gần nhà cái tình cảm tụi em cũng đang kiểu như là nồng cháy thì tại vì cổ làm bên neo tới thì em biết là cổ cực cho nên em tính là mua nước hay là mua bánh gì qua để mà bồi bổ cho cổ ừ. nhưng mà qua thì em thấy là cổ đang chuẩn bị đi với một người khác chuẩn bị đi với một người khác Trời trời ơi bà rồi em em có em có xuất hiện không em có lên tiếng không hay là em dạ thì lúc lẽ? đó em về em cũng em cũng nói chuyện thì không là ngay cái lúc đó thấy là là thôi đi về à? dạ đúng rồi em đi về xong rồi em mới gọi hỏi thì cô nói là thấy thì cũng đã thấy rồi thấy thì cũng đã thấy rồi cô trả lời vậy luôn coi như là dạ. cô xác nhận luôn dạ, ừ. à, dạ. để anh qua anh coi coi trời ơi quá trời luôn nụ cười tỏa nắng quá chừng tâm sự dạ. những câu chuyện tình dạ thì trước giờ em Sao? cũng trải qua nhiều mối tình dạ, anh biết nhiều dạ. mà cỡ này chắc cũng phải nhiều <laughs> Nhưng hai mà... chục không dạ không có đếm luôn á không có đếm luôn á không có đếm nổi luôn á cô nói không có dạ. đếm chứ cô không hề mà phản đối cái từ hai chục nha thì đó thiệt hai bạn nữ nhà của em cũng không thua kém gì đâu nha chị tường ơi ghê ghê bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu bốn người tham gia chương trình ngày hôm nay nha trước tiên là anh chàng ủa em cao quá vậy em cao mét mấy bé dạ em cao mét bảy tám chị mét bảy tám dạ. là chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ em tên gì dạ em chào chị tường em chào anh hứa minh đạt em chào anh cùng chơi và hai bạn nữ bên kia cùng quý vị khán giả em tên là thế phan năm nay em 26 tuổi Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Công việc hiện tại của em là IT System Admin cho một công ty của Pháp tại ờ, Tân Bình. Wow, vậy là cụ thể là em sẽ làm gì trong cái công dạ, việc? Dạ em là quản trị hệ thống. Quê mình là ở đâu cưng? Dạ quê em ở Sài Gòn luôn. Quê Sài Gòn luôn, dạ. nhà bạn Phan 26 tuổi. Và bây giờ cô gái ngồi ghế bò đỏ ăn mặc rất cá tính, nụ cười rất duyên dáng Em giới thiệu về mình đi nè Xin chào mọi người, chào hai anh chị MC Chào à, các bạn cùng chơi, em tên là Huỳnh Yến Nhi Năm nay em 24 tuổi, hiện em cũng đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Em là quản lý cửa hàng của một cái local brand Local brand là gì? Em có thể việc à, giúp cho anh chứ Local brand là một cái thương hiệu mà được nhiều bạn trẻ ờ, yêu thích Và cũng như là phát triển những cái style hiện tại theo à, trend những cái thời trang đó hả? Dạ Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Mỹ Tho, Tiền Mỹ Giang. Tho. Hiện tại thì chỉ có hai chị em làm việc ở thành phố thôi, còn gia đình thì em vẫn ở quê. Anh đang thắc mắc cái gu mà mang dài búp bê và mang giới như thế này thì là Thiệt sự thì cái style Anh ờ, đứng... đó, đó vậy tôi. Đó thiệt sự thì đây là lần đầu tiên em mặc váy tại vì đi làm bình thường á thì em lại mặc đồ nghiêm túc hơn với quần dài với áo thun á style này là do em tự thiết kế hay là có ai đó làm stylist cho em dạ không style này là em tự chọn luôn tự chọn wow dạ đôi dài này em vẫn thắc mắc kiểu này là kiểu gì nè dạ kiểu baby girl baby girl oh. dạ <laughs> ngoài công việc ờ, làm làm quản lý ờ, ra thì em còn làm công việc gì khác nữa không dạ em xin chia sẻ nhỏ một xíu em có làm trợ lý cho nhóm nhảy vào buổi tối trợ à. lý cho nhóm nhảy là cụ thể em làm gì tụi em có tham gia một cái hoạt động của một cái nhóm nhảy riêng cũng khá nổi tiếng ở sài gòn uh à, thì buổi tối thường mấy chị sẽ có những cái buổi biểu diễn á thì em à. đi ừ. theo hỗ trợ về trang phục với lại lịch trình của mấy chị à, em có nhảy không dạ có nhưng mà cũng ngưng lâu rồi à hèn chi nó cũng có cái gì dính dính nghệ thuật cái cái style nó cũng phong ừ, cách nó cũng lạ lạ nó cũng lạ. ngộ ngộ ha ừ. nay đã có nước giặt giả tròn hai trong một mới lưu hương 7 ngày với ba loại tinh dầu tự nhiên chàng trai ngồi ghế màu xanh nè bây giờ em giới thiệu nè dạ em chào chị tường em chào anh hứa minh đạt chào hai em. bạn nữ và quý vị khán giả ừ. à, em tên là nguyễn trung trọng nghĩa em hôm nay 28 tuổi à, em là lập trình viên của một công ty truyền thông em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố em, em là ba đời ở thành phố rồi ba đời ở thành phố rồi thành phố dạ. rồi dạ. dạ. cụ thể công việc em là công việc như thế nào là mình viết ứng dụng di động á chị mấy cái facebook rồi nọ em những chạy dạng vậy ừ viết ứng dụng à dữ vậy dạ. hát facebook chị tường được dạ. không à. <laughs> em có khả năng hát không đó là em nổi tiếng luôn anh em nổi tiếng hát không không em mà hát được là em nổi tiếng luôn á à, à, vậy hả nhưng mà em không làm được em cao mét mấy dạ em mét bảy lăm chị thấy chờ hai chàng trai tôi còn ngon lành không mét bảy lăm mét bảy bảy quá dữ hai chàng trai đều it hết hai anh it là mình phải cố gắng đó chứ để bữa nay mà hai chị em mình làm không tốt là về em về em, em hát em. facebook làm vĩ dạ cho chị <laughs> nổi tiếng hơn nữa đó em trời ơi cô bé này cười dễ thương quá à <laughs> em giới thiệu về mình đi em chào mc cát tường mc hứa minh đạt hai bạn nam bên đó cũng như ừ. là mọi người ở trường quay em tên là lê tuyết sang năm nay là 22 tuổi hiện tại em làm việc và sinh sống tại hồ chí minh cũng là quê quán của em luôn em hiện tại là đang làm tiệm bánh là cái tiệm đó là em làm chủ hoặc là em đang làm cho cái tiệm đó em là người làm bánh làm cho tiệm đó à làm như là theo tài làm hàng, dạ đúng rồi làm thợ làm bánh à, là thì khéo em cũng kiểu có năng khiếu về mỹ thuật ấy cũng tỉ mỉ và khéo tay cho nên là cũng yêu thích công việc này em ừ. làm bánh ừ. gì vậy cưng dạ bánh su singapore oh. bánh su trong đó là có cái gì dạ là nhân kem nhân kem dạ ở trên thì thèm quá à đáng lẽ bữa nay tôi biết vậy tôi đặt order bánh tới ăn ở đây rồi. có nè ở đây có là chắc hồi sinh ăn quá dạ đó, làm gì mà ngồi quặn quặn quẹo quẹo cái tay dữ vậy hơi lạnh <laughs> trời làm bánh mà cái món tay vậy sao sao nhào bột dạ không tại mới gắn để mà đi chơi lễ gần đây ấy à với lại làm bánh là mình có bao tay á chị à dạ nhưng mà mình biết làm có loại bánh này thôi hay mình còn làm những loại bánh nào khác nữa không dạ không cái này là mình chuyên về su singapore á chị ừ. dạ cho nên thì mấy cái loại bánh bông lan thì cái đó thì niềm yêu thích của em em chỉ làm tại nhà thôi những người thân quen thân thuộc thì mình mới làm tặng chứ cũng không có can đảm mà đem ra bán ồ dễ thương quá ha rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là có gì nè dạ thì là em cũng khá là thân thiện dạ dễ nói chuyện và dễ hòa hợp với mọi người ấy ừ. điểm trừ của em thì em cũng khá là rụt rè với lại trong công việc thì cũng hơi một xíu Đúng cọc luôn Tôi thích sự gọn gàng, ngăn nắp ấy À, vệ sinh đúng không? Dạ đúng Chứ rồi bài khó chịu lắm Dạ Nhưng mà năm nay em mới có 22 tuổi hả? 21 dạ, tuổi rồi hả? 22 22 tuổi rồi rồi lên đây rồi có bồ rồi chị nào mới cưới Cái này thì mình cũng phải xem xét hai bạn nam bên kia như thế nào Nhưng mà nhờ cái, cái nguyện vọng của mình á Trước giờ á, mình nghĩ suy nghĩ là bao nhiêu tuổi mình lên xa hoa được Khoảng tuổi đẹp nhất em mong muốn là 25 tới 28 Ừ, à. ok ba năm năm nữa Dạ anh Đợi nổi không? Trời hai cô bé bên đó tôi thấy nhỏ nhắn xinh xắn không? Tôi thấy hai anh đây hơi cao to nha à, bự bự hả bự, à, bự con bự hả? mà bự đẹp à. trai ngồi ở ghế màu đỏ mình thấy mình có điểm mạnh điểm yếu gì dạ điểm mạnh của em là em vui vẻ hòa đồng ừ. và em có chơi thể thao ờ, em tập gym em có một chút thú vui nữa là em chơi thủy sinh chơi thủy sinh là chơi gì cơ? dạ là em trồng cây trong ờ, nước á chị nước là dạ bộ rồi đó dạ hồi non bộ á chị dạ ừ. em có chí cầu tiến với lại à. à. với lại em sống là người sống có tình cảm còn về điểm yếu của em á thì em là có tính hay quên với lại một phần nữa là em trước đám đông hay là em hơi rụt rè chưa quen thì em rụt rè còn nếu mà quen rồi thì em sẽ hoạt bát vui vẻ lắm không nãy giờ chị thấy vẫn rất là hoạt bát vui vẻ dạ. nếu bình thường là trong công việc mình có hay tiếp xúc với nhiều người không có bạn nữ không dạ thường thường em tiếp xúc team em toàn là nam không mà vậy á hả là coi như cái môi trường để mà mình vùng vẫy trong đó cũng cũng hơi khó ha dạ. cho nên vì vậy hôm nay mới có mặt tại chương trình ghép đôi thần tốc hy vọng là hôm nay chị cũng sẽ tìm được một người ghép đôi với em dạ em cảm ơn chị tới chàng trai ngồi ghế màu xanh nè điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng dạ à, điểm nghĩa. dạ điểm mạnh của em á là em rất là hòa đồng vui vẻ em không có gia trưởng đặc biệt là em rất là hiền dường như là không có nóng giận luôn ai cũng nói vậy á gả cho cô cọc bên bệnh được ha <laughs> không có nóng giận luôn dạ, dường Ai như là không có em quạo quọ em cũng không bực mình không gì dạ, luôn như là em giữ trong người thôi chứ không bộc lộ ra rồi em xả bằng cái đường nào tự xuống hả chị dạ, hả sao dạ. hay vậy, vậy em làm có có có có hả Ủa, có thiệt luôn hả lâu lâu mới bị ừ, ừ. còn gì nữa không nè chứ em cũng là khá rành công nghệ ừ. thì cốt người trong nhà mà rành công nghệ rất là đỡ, đỡ chị lắm đúng, rồi. đúng rồi chị rất là cần một người làm công nghệ nè để hỗ trợ nè <laughs> chị mà làm công nghệ là coi như là sự nghiệp chị nó còn phát triển hơn tới chị miếu đi ha chị miếu dạ điểm miếu em à hơi lười lười là lười cái gì đó là lười thôi lười tắm lười tắm à, không không có không có không có ngủ hơi à mê ngủ mê ngủ rồi chút gì đó vậy là những lúc rảnh rỗi thì em thường làm gì bữa nay ta có chơi thể thao đồ thì em làm gì ờ, em nữa là không có rồi nhưng à. mà em thì em thích nghe nhạc xem phim như thế nghe nhạc xem phim em thì tính em nó cũng hơi chậm một chút à, à. tụ tập bạn bè nhậu nhẹt rồi gì vui chơi ăn uống gì không à đó là đúng điểm mạnh của em luôn em, không có nhậu nhẹt hút thuốc à, không có nhậu nhẹt hút thuốc chị à, không nhậu nhẹt hút thuốc mạnh đó dạ. vậy, vậy rồi à, gặp bạn bè là một vài lon một hai lon rồi thôi được không? chị được maximum đô được nhiêu một lon chị maximum đô được nhiêu một lon chị một hai <laughs> vậy vậy nâng chút <laughs> một lon hả dạ một lon thôi Qua một lon, là hai bb chị bb à lon hai quắt luôn dạ lon hai là không làm gió lon hai một lon ạ à. một lon quắt luôn dạ <laughs> hai bạn trai của tôi nghe bạn nào cũng rất là ngon lành cô gái ngồi ghế bò đỏ điểm mạnh của em là cũng khá hòa đồng và hoạt bát em có một cái khuyết điểm là chắc mọi người cũng sẽ có em nghĩ là như vậy trong công việc thì em khá là cầu toàn với lại khó tính mọi người đi làm mọi người có một cái biệt danh đặt cho em á mọi người kêu em là chị cọc chị cọc cọc là cái chị cọc luôn ha vậy là hay cọc hay quạo lắm hả cơ dạ giờ mình tìm hiểu thêm kỹ hơn một chút nha mình qua tình trường nha quay lại với bạn trai ghế đỏ của mình nè phan nè tình trường của em như thế nào hả phan dạ thì em trải qua là ba mối tình ừ. dạ một mối tình là hồi cấp 3 đó là mối tình đầu của em học sinh cho nên tình cảm nó cũng không chưa có được nhiều còn mối tình thứ hai là em quen lúc thời sinh viên dạ thì em có đi làm part time ở ngoài em có quen một bạn 6 tháng thấy được là cái chí hướng của hai đứa nó khác nhau cho nên tụi em cũng tan vỡ dạ mối tình gần đây nhất là em quen 2 năm từ 2019 cho tới ờ, đầu 2021 tụi em cũng gần nhà cái tình cảm tụi em cũng đang kiểu như là nồng cháy thì tại vì cổ làm bên neo tới thì em biết là cổ cực cho nên em tính là mua nước hay là mua bánh gì qua để mà bồi bổ cho cổ ừ. nhưng mà qua thì em thấy là cổ đang chuẩn bị đi với một người khác chuẩn bị đi với một người khác Trời trời ơi bà rồi em em có em có xuất hiện không em có lên tiếng không hay là em dạ thì lúc lẽ? đó em về em cũng em cũng nói chuyện thì không là ngay cái lúc đó thấy là là thôi đi về à? dạ đúng rồi em đi về xong rồi em mới gọi hỏi thì cô nói là thấy thì cũng đã thấy rồi thấy thì cũng đã thấy rồi cô trả lời vậy luôn coi như là dạ. cô xác nhận luôn dạ thì coi như thôi tụi em chấm dứt nói chung duyên tụi em hết rồi hai năm dạ. một câu vậy thôi thấy cũng đã thấy rồi là thôi chứ không giải thích không dạ. không năn nỉ không xin lỗi gì hết dạ. sau đó có còn gặp nhau nữa không dạ không em không có gặp nữa trước đó nó phải có cái dấu hiệu trước rồi em không có nhận Đấy, ra em không em đi làm suốt em cứ nghĩ là mình thật lòng với người ta thì người ta sẽ thật lòng với mình em cứ nghĩ như vậy khó ừ. ha đàn ông dạ. không có cái sự nhạy cảm không có nhạy bén bây giờ em muốn tìm một cái người như thế nào phan một bạn gái em kiểu như thích thì ờ, có ngoại hình ưa nhìn dạ với lại ờ, giỏi dễ thương và cái lại à, biết quan tâm chia sẻ là được chỉ nhiêu đó thôi chị nhiêu đó thôi dạ ngoại <laughs> hình có yêu cầu gì không về bên ngoài dạ ngoại hình chỉ cần hợp nhãn là được dạ hợp nhãn nó dạ. bao la lắm em hợp nhãn biết cái nhãn em nó làm sao ạ à? em đeo bốn cái mắt lận mà chiều bốn con mắt em thì không biết sao được nữa chiều cao như thế nào tóc dài tóc đôi mắt dạ. như thế nào tóc dài thước tha hoặc là đôi dạ cao khoảng trên một m năm mươi và tóc dài thì em sẽ thích dễ thương à, hơn thích dạ. dễ thương hơn dài dạ, có thắt vín luôn dài dạ, có thắt vín luôn hấp biếm luôn hả ghê ghê à, hy vọng dạ. là hôm nay sẽ có một cái sự trùng khớp nào đó ừ, dạ thao mình tâm sự với nhau về chuyện tình cảm của em chứ em mà là nữ nhưng mà em nhỉnh hơn vậy một xíu là từ cấp 3 đến giờ em trên năm mối tình rồi mình bình thường thôi có ba cái mối tình mà em nhớ nhất tạo cho em nhiều cái kinh nghiệm sau này hơn á kinh là... nghiệm mà à trang chữ kinh nghiệm anh đổ mồ hôi quá sao nào kinh nghiệm đầu tiên thì à, bạn đầu tiên thì em quen ờ, năm nhất đó là mối tình đầu không phải là mối tình đầu bạn đó thì ờ, nhỏ tuổi hơn em ừ. thì em cũng quen được 2 năm nhưng mà tại vì bạn còn khá là nhỏ và bạn chưa có suy nghĩ được thấu đáo cho nên là em không có muốn quen nữa tại vì bạn đang không nghĩ cho mình mà mình lại nghĩ cho người ta nhiều quá đó là một kinh nghiệm kinh nghiệm gì nữa nè dạ một mối tình nữa là một mối tình đơn phương đến tận một năm rưỡi tình đơn phương một năm rưỡi cái người đã biết em yêu người đó không dạ em có ngỏ lời nhưng mà bạn từ chối em tỏ tình sao mà bạn ta từ chối tại vì hai đứa cũng đi chơi với nhau khá là nhiều rồi cũng có tìm hiểu với nhau em lại hay chủ động trong nhiều mối quan hệ cho nên là em có ngỏ lời với bạn là thôi bây giờ mình đừng có như vậy nữa mình ờ, quen nhau đi à, nói à. trực tiếp hay là em nhắn tin hay em gọi điện dạ gặp nhau trực tiếp đi chơi à, rồi bạn nó trả lời sao thì bạn nói là do công việc của bạn khá là nhiều cho nên là bạn muốn tập trung công việc hơn một năm rưỡi này có một cái chuyện hơi khá là bất ngờ đối với em lúc mà hai đứa không liên lạc với nhau nữa thì em có vô tình thấy được nick facebook của người yêu bạn quen được trên một năm rồi quen được trên một năm rồi nên là em mới phát hiện ra được lý do là bạn đang đi chơi với mình mà bạn đã có người yêu rồi thì bởi vậy người ta mới từ chối em người ta, người ta nói ta tập trung vô công việc mà. thì công việc đó là công việc đi chơi với người yêu chị thấy là tại em thôi chứ người ta đâu có ừ đâu chừng nào mà người ta quen với à. em á à. mà người ta đi bắt cá hai tay á thì người ta mới có lỗi là... người ta từ chối em rồi mà tại em cứ tình nguyện đi với người ta mà tỏ tình Ui, một lần đó thôi hả cỡ được hai lần hai lần vẫn từ chối cả hai nhưng mà đi thì vẫn đi bạn cứ vẫn muốn đi chơi với em thôi khi phát hiện cái đó thì kiểu như mình bị lợi dụng á À. nên là em tỉnh ra tỉnh ra tỉnh ra, tỉnh ra. hai kinh nghiệm rồi kinh nghiệm nào nữa nè kinh nghiệm đối với em là rút ra được trong mối quan hệ gần đây nhất là chỉ có 6 tháng thôi đừng dính tới những người quá tiêu cực nó sẽ kéo mình đi xuống luôn đúng cái này thì đồng ý bạn ấy tiêu cực lắm hả dạ tại vì uh, vô tình quen bạn trong thời gian mà bạn có giấy xác nhận đi nghĩa vụ quân sự em không có hứa hẹn gì hết chỉ là anh đi thì anh cứ đi đi em ở nhà em vẫn đi làm bình thường thôi anh đừng có lo sợ gì hết nhưng mà bạn lại có một cái hứa hẹn với em là bạn đi ra bạn sẽ cưới em á cho nên em cảm giác hơi bị nặng nề trong người Ủa vậy đâu có gì đâu tiêu cực Bạn đi nghĩa vụ quân sự nhưng mà em ở ngoài đây em tập trung đi làm Còn bạn ở trong đó bạn suy nghĩ là bạn không lo được cho em ở ngoài này Anh phải suy nghĩ tiêu cực là em không tự lo được cho mình ngoài này Rồi chia tay luôn rồi Dạ tại vì bạn suy nghĩ quá tiêu cực với lại bạn có làm phiền em vào những lúc em làm việc quá Cho nên là em nói là thôi dừng đi tại vì em không có muốn phải suy nghĩ tiêu cực theo anh ừ. giờ mẫu người lý tưởng của em thế nào mẫu người lý tưởng của em bạn nam thì đương nhiên phải cao hơn em tại vì em bên cũng... bởi người ta là khủng long phải có sự nghiệp để hai bên cùng đi làm để lo cho tương lai à ừ, vậy thì em dự định là bao nhiêu lâu nữa em sẽ lên xe hoa năm nay em 24 thì cỡ 27 28 cũng ba bốn năm nữa luôn hả tại vì em không có quan niệm cưới sớm cưới sớm nó sẽ có nhiều thứ lo hơn thì ừ. em lại có quan niệm là mình lo trước cho mình đi có đủ có dư đi rồi hả cưới bây giờ là mẫu của em là năm nữa là đẹp rồi cao hơn em nè dạ tôn trọng nhau với nhớ dạ. dành thời gian riêng cho nhau tại vì ừ. công việc buổi tối của em là về dancer nên là sợ một số bạn đang suy nghĩ gọi là dancer tụi em phải đi bán mặt ngoài đường buổi tối á sợ bạn đi không làm hiểu đêm hôm đúng không dạ đúng rồi ừ, lát nữa mở cửa trái tim là em phải nhảy một bản cho anh coi nha mình phải thể hiện được đúng không yeah. quay lại với nghĩa nha tình trường của nghĩa như thế nào nè Dạ, trước đây thì em cũng có nhiều mối nhưng mà kiểu tìm hiểu thôi ừ, Về sâu đậm thì chỉ có hai mối thôi Cả hai mối đi một năm chị Một là mối tình đầu, còn cấp 3 Bạn đó thua em một tuổi Em lúc đó lên đại học, còn bạn lên 12 thì lúc đó là sẽ không còn được gặp nhau nữa ờ. Nên chia tay Mối tình thứ hai là sau khi em ra trường được khoảng mấy tháng á Lúc đó thì em cũng còn trẻ, em cũng chưa có suy nghĩ gì tương lai á Nên nhiều khi em bỏ bê bạn đó Thời gian sau cũng chia tay Sau đó thời gian đó thì em bắt đầu em thay đổi công việc Thì vô cái ngành này rồi thì không còn nữ nữa ừ. <laughs> nên em đế tới giờ luôn vậy là cái mối tình sao mà kết thúc là cách đây bao lâu rồi cái mối gần nhất em là khoảng ba bốn năm đó thì vậy là ba bốn năm nay không có người yêu đúng rồi cũng đẹp trai phong độ mà nhiều khi là do, do yêu rồi nên là không muốn yêu nữa nó muốn gì? sống sống độc thân vậy đó chị trời đất ơi vui đã rồi như là nhà mà dân IT cũng rành Facebook không lẽ bạn bè trên Facebook rồi không lẽ ờ. không chứ? thì bạn bè vậy thôi bạn nào dạ không có dạ không có sao tôi không tin là 24 tuổi mà trẻ đẹp vậy mà này ba bốn năm không có bạn gái nghe nó hơi ngộ nha thiệt mà chị <laughs> một phần em cũng nhát gái nữa dạ, à. một phần do môi trường nhát gái hả dạ, nhát gái, nhát gái. sợ gái không dạ không có sợ nhưng mà nhát nhát thôi. nhất là những lúc lần đầu mà làm quen á nhát mà có thích không có thích chứ sao thích một suy nghĩ nữa vậy trời <laughs> thích trai không không chị thích mẫu người bạn gái như thế nào nè em thích con gái dễ thương hiền tóc dài là một điểm cộng biết nấu ăn này thì càng tốt tuy ba em là đầu bếp á nhưng mà em không biết nấu ăn ồ ba em là đầu bếp hả dạ thì bình thường nhà là hiện giờ vẫn là ba mẹ nấu cơm cho ăn hả dạ à, có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không à, em cũng sợ con gái hơi dữ á chị tại em hiền quá em hiếp em hai người hiền hết nó cũng chán lắm dạ. cũng phải có một người phải có lên lâu lâu giật cân rồi chút mới vui chứ à vậy hả em thích con gái mà nói nhiều một chút tại em là tiếp người mà thích nghe người ta nói hơn là được nói nên bạn gái nói, nói nhiều, nhiều chút, chút hả Dạ, trời cho em nghe thì càng tốt ta? chứ em mà chầm bà nói chầm là xong luôn yên tâm đi <laughs> gái nào cũng nói à. nhiều hết trơn à. dạ. để anh qua anh coi coi trời ơi quá trời luôn nụ cười tỏa nắng quá chừng tâm dạ. những câu chuyện tình dạ thì trước giờ em Sao? cũng trải qua nhiều mối tình dạ, anh biết nhiều dạ. mà cỡ này chắc cũng phải nhiều <laughs> Nhưng hai mà... chục không dạ không có đếm luôn á không có đếm luôn á không có đếm nổi luôn á cô nói không có dạ. đếm chứ cô không hề mà phản đối cái từ hai chục nha thì đó thiệt tầm 20 đổ lại <laughs> mối tình nào sâu đậm sâu đậm nhất dạ gần 5 năm 5 năm dạ đó là gần đây luôn cưng nhiêu tuổi dạ 22 mà mối tình 5 năm mà tới gần hai chục mối tình vậy là yêu hồi mấy tuổi <laughs> dạ hồi cấp 2 rồi là mấy bạn cũng thích em á lúc đó mình cũng không có đặt tâm nhiều mình cũng kiểu ờ thì rung động thích nhưng mà cái mối cái mối tình 5 năm đó là từ mấy tuổi tới mấy tuổi dạ là từ hồi cấp 3 tới lên đại học cái mối tình đó là mối tình chính thức đó là dài 5 năm đó là trong cái 5 năm đó nhưng mà cũng xung quanh là cũng tùm lum la là tính vô chung luôn á mới gần dưới hai chục đúng không đúng rồi lúc đó còn còn tí tí tí tí dạ đó. thì kiểu cũng là rớt qua rớt lại đó <laughs> tuổi trẻ tài cao nha trời ơi tối nay tôi về tôi hỏi con tôi có mấy bao nhiêu mối tình rồi <laughs> quan mang hả quan mang cái mối tình đó như thế nào tụi em chia tay với nhau á thì cũng là do xa mặt cách lòng thời gian dịch thì mọi thứ đều bị ngưng động rồi giãn cách xã hội thì đã không gặp nhau rồi khi mà gỡ khoảng giãn cách ra ấy mọi người cũng hoạt động bình thường trở lại nhưng mà bạn đó lại lấy lý do là gia đình không cho đi ra ngoài đường vì sợ có người già trẻ em ở nhỏ ấy lấy lý do đó là không đi chơi chơi hoặc là không qua gặp em được một phần là em cảm thấy bạn đó không quan không tâm em nhiều đó. nhiều lúc mà em cần bạn đó thì bạn đó không có xuất hiện chịu nhiều khi tại do dịch thiệt mà em dạ đúng rồi là trước đó là cũng có nhưng mà em chịu đựng và bỏ qua ấy à. mình cũng đặt tâm nhiều quá cho nên là mình cũng thôi bỏ qua cho người ta ừ. mà mong người ta cũng thay đổi gì mình nhưng mà thì sau đó cũng sự việc lặp đi lặp lại thì em cảm thấy mình không có được quý trọng nhiều á mọi việc xung quanh bạn đó đều đặt trên em em mới quyết định dừng lại nhưng mà người dừng lại đầu tiên là bạn đó mở lời với em à bạn đó nói là không còn tình cảm như trước nữa và mục tiêu ngày hôm nay em tới chương trình dạ cũng muốn tìm được một người thấu hiểu cho mình biết à. quan tâm chiều chuộng em tại em cũng khá là nhõng nhẽo ấy nhõng nhẽo hả dạ mẫu người đàn ông của em như thế nào em thích nam là phải cao hơn em cao hơn em trời dạ. ơi đô đô xíu cũng được rất là đồ luôn à, dạ nam tính này biết chiều chuộng quan tâm và thấu hiểu cho em một chàng trai ấm áp là một điều tuyệt vời điều gì em không thích ở một người đàn ông dạ đừng có bày thầy lôi thôi quá lời lời đâu đó không lời lời đầu né né ra nha dạ <laughs> hỏi thêm ngoài lề nha dạ. ví dụ như là em được cầu hôn á thì em hãy tưởng tượng cái cuộc cầu hôn nó như thế nào dạ không cần phải quá lãng mạn đâu không quá lãng mạn đâu dạ chỉ cần đầy đủ ý là được đủ ý là sao bối cảnh cho anh cái bối cảnh đây. em thích uh, biển ở ngoài biển sống dạt dào như thế nào nữa sống dạt dào gió hiu hiu bạn nam tỏ tình rồi bạn nam còn... bạn bộ đồ gì nè bạn bộ đồ gì à, lịch sự xíu không cần phải là vest và sơ mi đồ đàng hoàng trắng dạ. rồi bye bye rồi dạ đúng rồi rồi sẽ làm gì nữa ngỏ lời với em ngỏ lời quỳ xuống xuống dạ nắm tay em là nói là được rồi nắm tay nhau thật chặt Giữ tay nhau thật lâu Hứa với em một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường Yumegimi <laughs> Hai chàng trai bên đây đang căng dữ lắm Nghe ta tưởng tượng bãi biển cầu hôn mà mặt căng hết sức căng, căng <laughs> Đến với những người thân đi Hai em gái phía dưới trước nha Em gái em đi với ai? Dạ chào mọi người em đi với bạn Nhi à dạ. Theo em thì hai chàng trai ngồi trên đây Có chàng trai nào sẽ có thể phù hợp với bạn Nhi không? Cá nhân riêng của em thì em cảm thấy được hai người đều phù hợp Nhưng mà sẽ nghi về bạn ghế đỏ Đỏ nhiều hơn Ghế đỏ nhiều dạ. hơn dạ tại vì em nghĩ là bạn bạn Phan sẽ có sự chu toàn với bạn Nhi nhiều hơn dạ, ừ. dạ và sao kiểu hai người nó cũng có xem xem có một cái cái cái cái ý tưởng ấy chị cái cái đi chung với nhau được á cá dạ. nhân em nghĩ vậy thôi còn rồi. cái này còn phải tùy thuộc vào bạn Nhi nữa khi đúng mà rồi, mở đúng cửa rồi. Mình ra thì ngoài mình nhìn dạ. vô mình nhận xét ờ. vậy thôi dạ. Nhi là người như thế nào dạ giống như bạn nói hồi nãy là rất cọc chị <laughs> cọc luôn á hả rất cọc thiệt luôn hả dạ chỉ cọc trong công việc thôi ví dụ như là bên team của em mà team nhảy thì tụi em sẽ có những cái lúc mà đi và chuẩn bị không có kịp đủ đồ á và mọi người sẽ hay bị rối thì Nhi sẽ là người giúp tụi em để mà mọi chuyện nó ổn thỏa hơn và trong khi đó thì có, có những lúc mình sẽ cọc lên một xíu á là bắn cọc dạ. bắn làm gì bắn nạt nộ la mắng hay là dạ không mọi người hay gọi em là mèo thì ví dụ nha là mèo giúp em này nha đó chỉ vậy thôi <laughs> nhưng mà cái thái độ cái mặt nó hơi căng căng á phải không hơi gắt gắt á phải căng nhẹ thôi à. có khi nào cọc lên là bay đá sừng phi được không à, dạ không dạ không không có đâu không có cảm ơn em nha tới à, bạn gái bên kia Em chào à, chị Cát Tường và anh à, Hứa Minh Đạt Theo cá nhân em khi mà nhìn hai bạn nam á Nếu mà gọi là giống như là phù hợp thì cả hai bạn đều hợp nhưng mà kiểu để hợp tuổi này hợp hơn nữa thì em nghĩ là bạn em nên hướng về bạn màu đỏ hơn xíu có hợp tuổi nào dạ đúng rồi bây giờ bạn em là ở độ tuổi 22 thì giống em là kiểu là cũng là tuổi trẻ cũng đang đỏ rồi tuổi trưởng thành nhưng mà kiểu bạn nam bên ghế màu xanh thì tuổi bạn là 28 á bạn à. hơi kiểu bạn hơi trầm á mà bạn em lại trầm nữa nên em nghĩ là à. bạn áo đỏ sẽ phù hợp với bạn em hơn biên à. cá nhân em là vậy nhưng mà em vẫn muốn là bạn em có chính kiến và nhìn hơn á chị tưởng nam nói tuổi là tuổi con gì con gì rồi dạ. chứ <laughs> coi như là hai bạn ở dưới chấm rồi anh màu đỏ còn hai bạn trên đây biết sao lát nữa nha rồi bây giờ tới bên kia hai chàng Đấy. trai dạ em chào ờ, chị Cát Tường ờ, em chào ờ, anh Hứa Minh Đạt và à. tất cả mọi người có mặt mặt ở đây hôm nay em à, tên là thịnh em à, bạn của anh nghĩa ngồi ghế màu xanh hai bạn nữ đây thì à, rất xinh nói chung là hai bạn đều có một nụ cười ấm áp và anh nghĩa cũng sẽ rất là thích theo cái góc nhìn của em thôi thì à. em sẽ nghĩ là bạn sang ngồi ghế màu xanh sẽ à. phù hợp với anh nghĩa hơn hồi nãy bạn sang có nói là thích một người chiều chuộng mình thì em nghĩ em nghĩ cái tiêu chí này anh nghĩa ờ, có rất nhiều tại vì ờ, em chỉ là <laughs> gọi là đồng nghiệp với anh nghĩa bạn bè thôi mà nhiều khi kêu nghĩa ờ, làm này gì kia anh nghĩa đều à, bạn bè chiều. là <laughs> bạn bè mình đã chiều chuộng vậy rồi đừng nói người yêu dạ, yêu là rồi. chiều chuộng cảm à, okay. ok cảm ơn em con trai Em là Khánh, đồng nghiệp của anh Nghĩa Em thấy hai bạn nữ rất là xinh đẹp và dễ thương Còn việc còn lại lựa chọn là do anh nghĩa lựa chọn theo con tim của mình thôi hai bạn đều là theo nghĩa hết trơn à, bữa nay là luôn. phan không có ai đi theo dạ, hả em đi một mình đi một mình hả người ta đi một mình mà nãy giờ là ở dưới người thân của hai cô là đều chọn hết đó ừ, căng căng á căng căng á chờ đợi gì nữa mở cửa trái, trái tim tèn tèn tèn tèn bà lem bà lem bà lem phải phải tặng cảm ơn hoa liền chúc em lúc nào có xinh đẹp như những đóa hoa này ha dạ cảm ơn oh, yeah. wow. dạ cảm ơn là khoan khoan. nấy dạ. này tặng cái gì mà dạ cái đó dạ. là cái nến thơm á mỗi lần mà bạn bị stress à, hay là gì đó dạ. giờ bạn có thể đốt nến lên cái này em chỉ vô tình chuẩn bị thiếu một phần thôi em rất là xin lỗi anh à. <laughs> cái này em gửi anh em cảm ơn em dạ. dạ cái này là bánh em cũng tự trang trí ấy thì mong anh cũng sẽ thích anh cảm ơn em em ừ quá à dạ bánh em tự trang trí luôn á hả trang dạ. trí có viết chữ gì lên cho anh vậy bánh su singapore Nice to meet you. Nice to, meet you. Nice to meet you too. Ủa vậy anh? <laughs> Ủa rồi vậy rồi làm sao dám ăn? Đẹp quá em không có nỡ ăn. Ờ, đẹp quá không có nỡ ăn. Bánh này để được mấy ngày cưng? Dạ mình để được 6 ngày ạ. À. 6 ngày 6 cái đó. <laughs> hồi nãy hứa cái vụ thể hiện bây giờ thể hiện liền đúng thể hiện liền luôn đi trợ lý nhắm nhảy thôi đó khá lâu rồi em lui về sân khấu support cho mấy à. chị nên là cũng lâu rồi không nhảy duyên dáng với bộ cảm xúc của à, hai anh như thế nào nè phan nói trước đi nè dạ em thấy có tí cảm xúc khi gặp nhau phút đầu từ anh mắt anh đã trao nụ cười wow trẻ thì à, cảm xúc như thế nào khi mà cửa trái tim này mở ra nhìn hai cô gái của chương trình rồi thì đầu tiên con mới nói là hai bạn đều xinh rất ừ. là xinh luôn nghe là thấy loạn nhịp rồi loạn nhịp rồi dạ, dạ. <laughs> xác định được loạn ở đâu chưa chưa chưa chưa Có là chỉ loạn tâm linh rồi à, không biết là đâu đó chị còn hai em gái cảm xúc như thế nào khi mà nhìn thấy hai chàng trai của chị khi thấy hai bạn nam thì em cũng có một xíu rung động à những tín hiệu rất mừng ha <laughs> em dạ thì cũng có xíu xíu xíu, xíu vậy là ngày hôm nay ai cũng xí xíu xí xíu và bốn cái xíu cộng lại thành cái bự bây giờ hai cô gái tôi biểu diễn rồi và hai chàng trai chưa ai? chưa chưa Hả? hồi nãy là đây là phần nhảy thôi bây giờ đến phần hát nè mời anh em nghe ra. thiên hạ đồn là tiếng hát cũng lạnh lót lắm á dạ vậy mong mọi người đừng chê em nha bài nụ cười 18 đô 10 Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời dẫu gian khó dẫu phong ba hiền ngàn bước sóng gió sẽ qua nhưng tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời còn nhớ mong dáng đôi mươi nhớ nụ cười xuân thời wow, dễ thương bây giờ hai chàng trai dạ em xin hát tặng lại mấy hai bạn nữ rồi dạ, với chương trình trong nhạc của em thì nó hơi cổ xíu nó là bolero okay. dạ, dự, cho dạ. nên em xin hát một khúc của bài thao thức vì em em ơi suốt đêm thao thức vì em vì lời dã từ lúc anh ra về rằng mãi đây anh lại đến ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm làm sao quên được phút giây êm đềm chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo yeah. wow quá ngọt ngào sao cưng giờ mình hát luôn chân là mình thua đó về ca hát á, thì nó chưa bao giờ điểm mạnh của em á chị à, vậy em có điểm gì mạnh nhưng mà hôm nay em đại khai sắc giới được không được đại khai sát à. giới luôn ghê quá làm gì làm làm gì chị đại khai sát giới luôn rồi chết chờ luôn lần đầu tiên thấy em chỉ muốn đến thật gần ghé chào em thôi mang niềm vui cười lên môi xin lần đầu tiên nắm tay anh không tin ngón tay từ em yêu lại vuốt ve níu đôi bàn tay anh wow. dễ tao nói hay không bằng hên chứ bộ hên dễ thương ừ đó quan trọng là cái gì là thần thái yeah. Dạ. đúng không <laughs> dạ. rồi bây giờ các bạn hãy à, chia sẻ nhau một chút xíu về cái chuyện hẹn hò đi các chàng trai chủ động trước đi cho em xin hỏi hai bạn nữ là hai bạn quan điểm thế nào về tình yêu đối với em thì em cũng không đòi hỏi nhiều á chỉ cần hai người hiểu nhau thấu hiểu chia sẻ với nhau nè công việc thì ra công việc thời gian dành cho nhau là thời gian dành cho nhau chứ đừng có mà lẫn lộn với nhau ấy con người em thì cũng là không có mạnh mẽ cho lắm nên là cũng cần một người bảo vệ nếu mà hai anh đáp ứng được yeah. Dạ. <laughs> oh yeah riêng đối với em thì cũng gần giống với bạn sang công việc thì công việc chỉ là thời gian cuối tuần hay là những ngày rảnh thì mình dành cho nhau đã dành cho nhau rồi thì anh đừng có lo công việc vào trong không Sao? bị nhọc nhằn giữa công việc và tình yêu hả hai anh có suy nghĩ như thế nào về một bạn nữ có xăm mình và đôi khi công việc bị cuốn cuốn nhiều quá quan điểm của anh thì anh thấy cái việc mà xăm hay không á thì bây giờ nó không quan trọng nữa quan trọng là cái tính cách của người con gái đó thôi vấn đề mà công việc cuốn á nhiều quá thì đôi khi ví dụ em đi công việc hay gì đó thì em nói với anh là là em nay em có công việc bận thì anh sẽ không có kiểu như nhắn tin hay gì đó sẽ làm phiền em thì có gì nói với anh một chút một tiếng thôi em thì em ngược lại với bạn phạm này chút quan điểm của em là em không có thành kiến với người xăm mình nhưng mà em không thích bạn gái em có xăm hình xăm ừ. dạ kiểu trời kiểu truyền thống vậy thôi ừ, thích, ừ, thích, thích con, con, con gái truyền thống nếu dạ. mà em nghĩ sao nếu mà bạn gái có đam mê bị cuốn theo cái công việc của mình quá cái này thì cái này mình phải chia sẻ lẫn nhau thôi mình phải hiểu cho nhau chứ tại ừ. vì công việc thì ai cũng có cái chuyện mà người này bận rồi thấy người kia cũng bận theo hoặc là người kia lại rảnh nghĩ người này bận không có quan tâm với mình á nói chung yêu nhau là, là phải tự sắp xếp được phải có rồi đúng không đúng rồi, dạ. rồi em muốn hỏi gì hai cổ không thì em muốn hỏi hai bạn nữ là người đàn ông làm những cái việc gì khiến bạn cảm thấy chán em mà hỏi bằng nhi trước đi ha một người làm cho em chán có nghĩa là khi mà bạn bị quan tâm thái quá em sẽ bị chán hoặc là bạn không hiểu cho công việc của em em là dancer và trợ lý của nhóm nên là những cái việc mà anh đang gắt gao với em về việc em đi quá khuya hay là đi phía ngoài quá nhiều á anh bị gắt cái đó thì em sẽ bị chán và em sẽ không có quan tâm tới anh nữa ừ. Ừ đối với em thì chắc là một người uh, tiêu cực ấy em thích những người vui tính những người mà sến sến giống như nói những câu mà ngôn tình thái quá ấy thà giống như mình hành động nhưng mà mình ít nói thì em cảm nhận được điều đó là nên hơn là chỉ nói thôi ừ. dạ em không biết là hai anh có chơi game hay không ạ à? anh thì không có chơi game thời gian rảnh của anh thì anh sẽ đi học thêm để mà mình trau dồi thêm cái nghề nghiệp của mình thôi sao em có chơi game không dạ còn em thì hồi trước em chơi dữ lắm giờ dạ, bỏ rồi đỡ rồi đỡ <laughs> hồi trước là là hôm qua hả dạ mấy năm trước rồi rồi sao à. em hỏi câu đó làm chi dân it không mà em hỏi có chơi game hay là em à? tính rủ chơi chung hay là em không thích mấy người chơi game luôn thiệt dạ không tại vì à, những bạn nam chơi game thường thường hay bị hướng theo cái nghiện game ấy bỏ bê bạn gái dạ đúng rồi à là em không thích đúng không dạ đúng rồi nếu ừ. mà khoảng thời gian nhỏ giống như giải trí thư giãn thì có chừng mực thì ok ạ à. ta bỏ rồi đó đó là chuyện quá khứ <laughs> thôi chuyện quá bây giờ vậy nè thời gian không có nhiều đâu à, em có hỏi gì không em không thích người đàn ông mà hút thuốc nhiều ấy biết hai anh có không ạ à? hai anh có không dạ không em tập gym em không có hút thuốc <laughs> không tập có gym không hút thuốc dạ em có không hút không thuốc hút à. thuốc không lon là xỉn có anh là cái gì cũng có luôn nè người ta không ai hỏi, hỏi anh nè. luôn á dạ không ạ à. Dạ. không bây giờ cho chắc chàng trai qua nắm tay các cô gái một chút rồi nói chuyện ờ, cái cảm xúc chút xíu ghế xanh trước đi ha ờ mời ghế xanh đi cơ hội không có nhiều đâu vâng. sao tay anh lạnh quá vậy <laughs> Hai rụt em anh hiện tại là anh cũng 28 rồi Thì anh muốn trong khoảng tầm 30 á là anh có thể sẽ kết hôn Em còn khá trẻ nhưng mà anh mong muốn á là em cũng có thể hoàn thành giấc mơ của anh Dạ nhưng mà em hỏi một câu nha Tại vì em cũng có một hai hình xăm nhỏ Thì em không biết là anh suy nghĩ sao khi mà biết điều này Hình xăm nó như thế nào ha? Nếu mà hình xăm nhỏ nhỏ thì chắc cũng không sao tại nhà anh cũng có người xăm mà dạ kiểu mini thôi à thì mini sao đâu. <laughs> dạ thì nếu vậy thì mình cứ tìm hiểu cho okay. nhau cơ hội cảm ơn em ha dạ cảm ơn anh rồi rồi cảm ơn em wow là nắm đúng tay một người thôi đúng không <laughs> anh dạ. mời anh có quyền nắm tay hai bạn dạ. luôn đây là một chương trình em nghĩ là một cái duyên thì anh mong là sau cái chương trình này mình có cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau rồi cảm ơn em cảm ơn anh cái cảm giác của anh đầu tiên khi mà anh mở cửa ra thì anh thấy hai bạn đều xinh anh thì anh là tim thèm ngọt yeah. Dạ. cho nên hy vọng là sau buổi chương trình này anh sẽ mình sẽ có duyên uh, để mình tìm hiểu cho nhau một cơ hội dạ cảm ơn em em cũng nghĩ vậy cảm ơn anh đó mọi thứ khó à. nói lắm quý vị à chưa đến cái khoảnh khắc quyết định mình cũng chưa biết ờ, là thấy... trái tim nào loạn với trái tim nào ở đây, đây em là... đang dẹp thính ở đây quá trời à. giờ ra thính bây giờ hãy suy nghĩ cho thật là kỹ bây giờ đến thời khắc quyết định nha ở bên hông cái chiếc ghế của các bạn á, có hai cái nút bấm một cái nút màu đỏ một cái nút màu xanh bây giờ các bạn đặt tay vào nút bấm đó đi mình thích cái ghế màu nào thì mình bấm cái nút màu đó mời tất cả các bạn hãy hướng mắt ra phía trước của mình và nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tiếng chương trình ghép đôi thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất năm Mà em nghĩ sao nếu mà bạn gái có đam mê bị cuốn theo cái công việc của mình quá Cái này thì cái này mình phải chia sẻ lẫn nhau thôi Mình phải hiểu cho nhau chứ Tại vì công việc thì ai cũng có Đối với em thì em cũng không đòi hỏi nhiều á Chỉ cần hai người hiểu nhau Thấu hiểu chia sẻ với nhau nè Công việc thì ra công việc Thời gian dành cho nhau là thời gian dành cho nhau 4 công việc cuốn ấy, nhiều quá thì đôi khi ví dụ em đi công việc hay gì đó thì em nói với anh là là em nay em có công việc bận thì có gì nói với anh chút một tiếng thôi riêng đối với em thì cũng gần giống với bạn sang công việc thì công việc đã dành cho nhau rồi thì anh đừng có lo công việc vào trong ba hai một bấm hết thời gian uh oh đây nè <laughs> chéo được một cặp tôi chưa thấy gì luôn á đây nè đây là màu đỏ còn đây màu xanh bị chéo bây giờ tôi ừ. hỏi cái anh này trước sao anh không chọn ai vậy dạ em thấy hai bạn nữ đều rất là dễ thương à. cũng rất là hợp ý nhưng mà hai bạn còn trẻ quá em cũng muốn là cái kế hoạch của em là hai năm nữa kết hôn thì có vẻ hai bạn nữ còn trẻ chưa, quá chưa muốn kết đúng hôn, rồi đúng dạ không? đúng rồi à. với lại cái vụ hình xăm cũng hơi lận sận nữa đúng không dạ đúng rồi Đó, biết mà <laughs> quan điểm của em là em không có thành kiến với người xăm mình nhưng mà em không thích bạn gái em có xăm hình xăm kiểu chơi cái truyền thống vậy thôi thích thích con gái con gái truyền thống nhi dạ cảm xúc em như thế nào coi như là duyên chưa tới thì duyên ờ, chưa tới mấy bạn trai cảm nhận là em còn đam mê công việc nhiều quá nên mấy bạn nó cũng rất là ngại nhưng mà không sao hết à, cũng có những người ta chạm được cảm xúc của mình ừ. người ta ừ. hiểu được mình ha à, hy vọng là các bạn à, hôm nay mà chưa tìm được một nửa yêu thương thì sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương trong cái thời gian sắp tới mời cặp đôi thành công chúng ta rồi đứng vậy coi sao mà tôi ghép cho được cùng màu bấm khác màu vậy hỏi cô gái này trước nè tại tính của em cũng khá nhút nhát rụt rè mà anh đây trai thì sao nổi vui tính hơn ừ. em nghĩ là sẽ bù trừ được cho em nhưng mà hồi nãy chị thấy là em cũng hứa với anh bên đây là ờ chúng ta sẽ tìm hiểu rồi sao tự nhiên qua bên đây à, ông này ông rải cái tính gì mà dính luôn vậy <laughs> dạ chắc là dính dính tính còn anh này khi mà mở um, màn ra thì em bị ấn tượng bởi bạn này tại tại vì ừ. bạn có cái nét hiền dễ thương ừ. dạ, thì em thấy là em rung động nhiều hơn với lại em thấy cái bánh của bạn em thích ngọt thêm ngọt ủa bà, bạn kia cũng tặng bánh cho em à. vậy lý do thiệt bụng coi dạ em thích uh, bạn gái kiểu uh, giống bạn nữ này nắm tay nhau nè đó phép là mình hôn bạn gái gái làm kỷ niệm nè dạ, dạ, dạ. Được hôn bạn một sao cái gì sao cái gì cho người ta không đi <laughs>